Ờ, chú biết rồi, không phải cảm ơn chú đâu nhá Mai mai chú mua kẹo lên cho Ờ, mua kẹo lên cho cháu Nhá Ừ, mai mai mai chú mua kẹo lên Mình với anh Tu xuống dưới này mua cái quần nước này để về kéo nước cho nhà em ăn bảng ăn mì Mọi người nhá Cái quần này mình mua là là bốn trăm nghìn một quần. Đấy mà mỗi một quần này là dài 200m Này là 800 nghìn Phải không nhỉ chị uh, chủ xinh gái nhỉ? Ừ. Ở dưới thì à, không mưa nhưng mà lên trên này thì à, rất là mưa luôn Sáng nay vừa mưa phùn rồi đường đi rất là trơn các bác đi đi đi được không bác không đi được không xe kia này khó đi đấy à, xe xe pha là không lên được đúng không chắc không lên được rồi xe này không lên được còn xe này thì tạm còn tạm lên được đúng không thì xe bà con trên này hay dùng xe win này này bằng lốp chó thì còn dễ đi xe pha mình này thì cũng không lên được chắc chỉ lên được một đoạn trên này nữa thôi là là mình phải đi bộ đi bộ lên trên bản chờ cái này làm gì anh rồi để dẫn nước cho nhà cái ờ, vảng cái mì ấy à, à, vợ à. chồng ấy ừ. vâng, vâng, vâng. Nếu vợ chồng bằng à, ở căn nhà mà là bằng bạt ừ, thùng ờ, là bằng cái lá cọ này. Ừ. Nên, thùng nhiều. Bản mình nhiều người nghèo quá. Đúng rồi, nhiều người đó. Nhiều hộ quá. Nhiều hộ. Mà trên đấy nhiều hộ còn chưa có cái tét nước rồi là dẫn nước còn chưa có, đấy bể còn... chưa có. Nói chung là thiếu, thiếu rất nhiều. Ừ nói chung là khó khăn đấy là con đường đi hôm em lên lần đầu tiên lên trên này hôm nay còn nắng này còn bị ngã mấy phát này <laughs> về hỏng hết với cả yếm nói chung là thay cho vài nữa lại ấy. xe xe này nhưng mà đi trời nắng là đi mưa thì cũng trời nắng thì còn còn đi được cái mưa này không không đi được ở ờ, một trăm trăm là phải. từ từ anh ạ trơn quá mọi người xe ờ, giang đổ thì ngã đè cả chân chảy máu rồi Xin chào tất cả mọi người à, Chào mừng mọi người ờ, lại tiếp tục quay trở lại nội dung trên kênh của Sa Trường Giang nhé Và mình là Sa Trường Giang à, Mọi người có thể vào kết bạn à, Facebook à, của Giang hay là Zalo hay Viber Đấy, qua cái uh, số điện thoại cũng như là uh, trang uh, Facebook của Giang là cũng như là tên của Giang luôn là Sa Trường Giang nhé. Hôm nay thì uh, mọi người có lẽ là cũng sẽ thắc mắc hỏi vì sao Giang lại uh, bỏ cái uh, câu chào là kính thưa các bác các cô các anh các chị uh, mọi người thì uh, Giang cũng uh, xin chia sẻ luôn là như video hôm trước mà Giang có đọc được một số comment một người à, nhắn tin đấy bảo là mình à, chào như vậy nghe nó sởn ai gà và nó không chân thật lắm nó hoa mỹ quá ấy. thì là giang cũng à, nhắn tin trả lời bạn đó là giang cũng chỉ muốn là tôn trọng những người lớn tuổi hay những người anh người chị hay là người em thôi thì thực tế là là không có ý gì cả mong bạn ấy thông cảm và bạn ấy có nhắn tin Bảo Giang là chào cái câu xin chào tất cả các bạn nghe nó thân thiện và nó dễ gần hơn đấy và nó chân thật hơn thì hôm nay là Giang cũng xin mạn phép tất cả mọi người là Giang sẽ đổi lại câu chào theo như bạn đó đã comment để cho mọi người cùng hài lòng và bạn ấy cũng rất thắc mắc và hôm nay thì uh, Giang lên trên bàn thì uh, có đi cùng anh Tu là mua hai cái cuộn dây à, giúp nhà em vàng và em mì để kéo cái đường ống nước để à, trong thời gian tới à, Giang sẽ xem à, có chú anh chị mạnh thường quân nào ủng hộ thêm cho gia đình nhà em vàng em mì thì à, Giang sẽ cất một căn nhà xây nhỏ nhỏ à, giúp à, gia đình và hôm nay thì à, Giang cũng à, thông báo tới à, chú anh chị ừ mọi người một tin vui nữa đến từ à, anh giấu tên ở Thái Bình có ủng hộ thêm cho gia đình em vàng em mỉ là một triệu đồng và hai là của chị Mai Ngọc ở Biên Đức là 15 triệu đồng đấy hiện tại tổng số tiền thì đang nhận được là 21 triệu mình đi bộ lên có một cái cầu gỗ khe này thì có lẽ là năm tới mình sẽ làm cái cầu bê tông này cho bà con còn anh tu thì đi cái xe à, win ấy Thế bà con ở trên này thì đi rất là tốt tay lái rất là tốt nên là anh ấy đi trước giang thì à, rất là khó khăn thì anh em sẽ để giúp nhau đường lên thì à, nói là sợ luôn mọi người Đấy, những hình ảnh thực tế mình chia sẻ cho mọi người cùng cùng à, xem này Đây, bà con uh, trên bản này có 40 hộ thôi mà cái con đường nó lên thì đây là mưa nhỏ là sương nó rơi thôi chứ còn à, nếu mà mưa to thì tôi xác định là bà con mà không lên được luôn ui đẹp đấy rất trơn nói là tay lái bà con rất là tải hôm lên được sự về cái con đường giao thông đã không thuận tiện rồi thì ờ, chắn là cái kinh tế của bà con này nó thể phát triển như đợt trước thời gian có làm đường lên cái bản hàng trắng lưu mù quang trải ấy con đường lên thì cũng rất là trơn trượt ờ, nhận được sự ủng hộ của mạnh thường quân trong ngoài nước thì Giang mới làm cho bà con con đường rộng mét 2 dày 10 12 cm Bây giờ về cái thôn ngọn lành này thì cũng con đường cũng rất là gian nan đây như là tầm đá đá thì nó cuội rất là to Còn khoảng uh, ờ, 300 mét, hơn 300 mét nữa thì uh, mình uh, tới nơi rồi. Anh tu thì anh đi xe máy đi trước ra. Cái đoạn này nó còn dễ đi. Thì trên đường đi thì uh, Giang cũng uh, ghi hình lại cho mọi người xem toàn bộ cái đường Giang đi. Đấy. Mì đâu đây? À lấy củi à? Đây gặp uh, em Mỹ lấy củi Là vợ của em Văn Tí về nhà nhá Xuống uh, à, lấy củi như Đây là ngôi nhà anh à, anh Tu ấy là đã chở cho Giang cái um, cuộn uh, ống nước lên để uh, chuẩn bị là dẫn nước cho cho nhà em vàng em mỉ đấy cũng cũng uh, hỏng hết rồi tấm rô nó cũng bay hết nóc đây trên này là là nhà em vàng em mỉ đấy đây là buổi trưa thì uh, mọi người đã đi làm hết Đấy lúc mà mình với anh Tu chở cái ông nước này lên thì là Anh bảo là chiều phải bận việc đi ờ, tìm trâu Trâu bị mất Đấy Bây giờ chắc phải đợi chiều thì Mọi người mà đi làm về ấy, thì mình có thể nhờ được mọi người để, để đi kéo nước súp nhà nhà em vàng em mỉ còn em vàng thì đi làm thì chắc là chưa thể về ngay được hôm trước mà giang có gọi điện cho em vàng ấy chồng em mỉ là về xem để ấy thì lại bận ơi cái cháu chơi đồng thế không đi học à hả cháu không đi học à chơi gì đây ồ oh, thái đất á thái đất làm thịt à à. đây là con gái của em mì mưa nhỏ cái là dột hết thôi trong trong nhà này nhỉ ướt toàn vũng nước này thôi không mà nấu cơm với mẹ đi hả à, nấu cơm trưa với mẹ các cháu ở hàng xóm chơi ném vàng cái mì là có một con lợn này <laughs> để làm giống này ở trên này thì còn có mấy hộ gia đình nữa cũng rất là khó khăn luôn hầu như là đa số là là là như nhà em vàng ăn mì không có một cái gì luôn Cả Giang cũng nhận được rất là nhiều cái à, comment và và sự quan tâm ủng hộ của mọi người tới nhà mẹ em vàng em mỉ ấy. thật sự là là Giang rất là kính mong mọi người là chia sẻ lan tỏa cái video này của Giang để để tới tay những nhà hảo tâm tấm lòng vàng những người à, góp một chút cứ để giúp gia đình để làm một cái căn nhà nó nó khang trang hơn và nó tốt hơn cho cuộc sống của, của gia đình em vàng em mỉ đi đi vào rừng tìm măng dẫn anh vào rừng xem chỗ nào có măng ờ, rủ rủ anh đi tìm với anh thích ăn măng mà thịt anh không thích ăn không thích ăn thịt ừ, chỉ thích ăn măng thôi cái măng nó to bằng cái cổ chân mình này này hôm qua anh ấy cầm đi ấy ừ. Như em này là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 94 ạ. 94 sinh năm 94 à? Dạ. 94 là một à 27 tuổi rồi. 27 tuổi. Được được cháu nào chưa? À đây à? Vâng. Ờ, ờ, ờ cu đây à? Vâng. Ồ. Chân này bị mụn rồi. Ừ. Mọc. Nhà em là đoạn hai, nào? Trên nào? Hai đứa này. một đứa một đứa trai một đứa gái ạ. À một đứa trai một đứa gái. À, hai đứa rồi. Vâng. Ồ. Oh. Chỉ có chỉ có đến năm nay. Ừ, lấy chồng là năm bao nhiêu tuổi? 15 <laughs> <laughs> tuổi. 15 tuổi lấy chồng à? Vâng. <laughs> lấy sớm thế. Ồ Lấy Yêu nhau thích nhau thôi Lấy thôi nhỉ ừ. Giờ thì cũng uh, chưa trưa rồi Mọi người Thì chắc em Mỹ là cũng cũng Nấu cơm xong rồi mình Xuống nhà ăn cơm để xem là chiều có nhờ được uh, ai không mình để đi xem nguồn nước đó anh chị ạ nói thì giang có lên trên này để nói chuyện với bác hàng xóm ở trên này này thì là cái nguồn nước nó nếu mà nguồn nước to ấy, thì phải đi rất là xa từ đây nó phải rơi vào à, một cây số cơ thì đường à, ống nước phải tầm 5 à, 6 quận thì mới đủ đặc nguồn nước to nguồn nước nhỏ ấy thì nó nó ngay kia thôi cho kia là 400 m 500 m thì sợ nước nó không không mạnh không nhiều ấy thì là cũng chưa được thấy bác hàng xóm bác ấy nói chuyện thì Giang có lên nói chuyện nếu mà không thì sẽ lấy từ nhà bác này về, về dẫn về nhà mỉ cũng được tại nhà bác trên này thì gia đình nhà mỉ là vấn lấy nước ăn ở trên này nhà bác này mà thì mình sẽ nối từ ống của nhà bác này xuống ờ, đến nhà em mỉ này à, hoặc là ở dưới nhà anh Tu ở dưới này để để kéo lên trong nhà em mỉ mình sẽ đấu cái vòi ờ, chạy à, hai nhà hai nhánh à, hai nhà luôn đấy hoặc khóa để mở về nước về dẫn về nhà mì nên là mình à, nghe uh, nói chuyện bác là như vậy nếu mà được đấy sẽ tốt đỡ mình phải đi vào trong kia nhưng mà chắn là mình vẫn phải vào trong trong khu trong nữa bác mọi người ạ để để xem cái nguồn nước nó như thế nào ấy đấy. bà con mọi người nói đây là trong đó nước là cũng cả làng cả cái bản này dùng thì cũng không không đủ cái cái nguồn nước nó quá nhỏ đấy ở trên đó thì mọi người là không không có bể chứa để, để dẫn đến từng hộ gia đình ấy giờ mọi người chỉ có một cái thùng phi nó to to chứa xong là dẫn về đây thôi nghe bác nói là như vậy mình sẽ vào nhà mỉ thì à, ăn cơm trước khi vào nhà thì mọi người có thể để ý là hôm qua thấy bảo mưa này thế em ấy nói là rột nhà bị dột hết ở trong ngủ không ngủ được đây là con gái của của em thật á làm gì làm gì mà con không phải con gái đâu quá à? phải chứ phải con gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi con gái em ấy có hỏi cho hả hỏi cho không thì, thì em em hỏi đi con gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi còn đi học không hả dạ. còn đi học không um, không ạ không thế á vâng thế này bao nhiêu tuổi rồi um, 17 tuổi rồi 17 tuổi làm ờ, gì phải con gái của em em đây chú anh rồi đúng không đấy là chiều anh rồi em gái không phải đấy là chị dâu em ạ à chị dâu thế là chứng tỏ em lại chiều anh rồi ừ. mà con gái con gái của em mà con gái em gì mà lớn này Hỏi ờ, 17 tuổi rồi, thế có người yêu chưa? Dạ, chưa Làm gì chắc có rồi dạ, Chưa có Thế là bạn bạn của mình đây à? Đây là đứa cháu. À đứa cháu. Vâng, nó đang đi học nhưng mà hôm nay à, hôm nay được nghỉ. Vâng. Đấy, học lớp mấy rồi? Em á. Ừ. Em học xong lớp 9 là bố mẹ không cho đi nữa. Sao sao không cho đi? Ờ... Vì sao? Tại vì là ở nhà nó hơi có việc nên bố mẹ không cho. À có việc là không cho đi học. Vâng. Ồ. Thế là có người yêu chưa? Chắc là có rồi 17 tuổi Thế, thế em này bảo 15 tuổi lấy lấy chồng đúng không? Đấy, cái 17 tuổi chắc gần lấy rồi chưa là có người yêu Chưa có người yêu Em còn đang ế đây này đúng không? Còn con gái mà sinh như này chắc chắn là có rồi Chẳng qua là giấu thôi Như em này là còn học học lớp mấy rồi? Lớp 7 à? À 14 14 tuổi Sau khi mà ra với mọi người là ăn cơm xong thì mình đang uh, chuẩn bị đi tìm cái nguồn nước Không biết là là, là cái cái nguồn nước nó ở đâu nữa thế mình bây giờ là như nào mỉ như nào đi đi ấy à mình mang cái này đi sang nguồn nước để xem à à, à ừ, chào em nhá em có xem có, có ấy đường nước không có nước về cho gia đình ấy không Đi nào. Rồi, đi, đi, đi luôn đi, làm nhanh nhanh. Ờ, nếu mà có nguồn nước không có thì lấy từ nhà anh Tu này. Rồi, lúc anh Tu bảo lúc chưa ấy nhưng mà có thì mình dẫn tiền bên đấy nước nhưng mà mùa ờ, đào có thấy không nó bẩn mùa mưa ừ. là nó chảy ờ, về xong là tôi tôi hay tôi ừ. vợ vả xem nó có dính ở đấy về không cái đấy thì nó bẩn ở đây thì ờ. nó trời mưa là nó trôi chuồng gà chuồng ờ, cấn trâu nó xuống hết ờ, đúng rồi, kêu nó rồi nó bảo đấy thì dính ở đấy về thì mình cứ đi xem thôi nhỉ ờ, cứ còn cứ mỉ anh em nhà mỉ tiêu chủ nhà từ nhà thôi nó bảo thiếu dính cái nào thì mình thế à? thì em không biết đâu thì ờ, còn thiếu bao nhiêu thì ờ, xong mua tiếp đường dây nó thiếu bao nhiêu mình nối mua về mua về tiếp đây để bỏ một cuộn đây thôi đây làm gì thiếu một cuộn thì cứ chỉ để mình đánh bên này thì cứ mang đi nhở ờ thì thôi bây giờ ai đó là em dẫn dẫn ờ, anh đi xem nào nguồn nước từ đâu mình đi bắt dẫn từ đấy về nhá nếu mà theo theo gia đình mỹ mong muốn là như vậy không nếu mà bắt thì nhà anh tu từ cái chỗ kia cũng được nối sang đấy thì em sẽ mua một cái van quá ấy. Đúng rồi. Để lắp ba nhà sử dụng không nếu mà mỉ muốn riêng cũng được tùy thôi. đây à, anh không không ép đâu. Đấy, mấy thì mấy sáng riêng rồi mấy sáng chung, giờ mấy sáng trồng nó rồi à. Mọi người từ bàn bạc với nhau đây nhá. Ừ. Trồng ừ. lô. 我又没在去种了。哎呀呀，没种了这，没爱领养，没喜欢种了这种，倒没倒没只喜欢种了这。nếu à. ờ, à. làm quá thế thì dễ dùng dễ dùng lắm ờ, thì tùy thôi tùy uh, mỉ thôi gia đình mỉ và mọi người thôi chứ anh không biết ờ, kiểu gì đâu chỉ đi ấy thôi xem lấy nồi nước từ đâu thôi chẳng ít dùng nó cho nhiều kiểu hết đi về nhiều mà thì uh, em Mỹ quyết định nhá quyết định quyết định nhá muốn dẫn riêng hay thế nào thì cầm đấy là nhờ anh em mọi người là đi tìm nguồn nước là dẫn ống về còn nếu mà em muốn chung với nhà tu này thì em dẫn về đấy em mua thêm cái khóa nữa là mình dẫn về đấy khi nào đóng nhà này thì mở nhà kia nước nó mới về nhà mình còn nếu mà em muốn cái nguồn nước riêng thì anh mua về thiếu ống ngày mai anh có thể mua thêm một cuộn nữa để kéo từ đấy về tận nguồn đấy về nhà mình cũng được nếu muốn bắt riêng xem, núi nó có, nó có khỏe không có mạnh không đúng không ừ. thì mới ấy được ừ. đang dấu con đang muốn thao san chỉ hà lưu lo thì ờ. sao ít nha cả lũ chúng nó mà muốn chỉ sóc tôi lo thôi giờ chúng nó chỉ chăm tay tao tôi tôi lù lo các cháu đi ờ, nghỉ học lo lo lo lo ờ. nhà cứ lâu tới lại lâu lâu sâu thì lo là có chơi tí lúc có cái gì mình cho mọi người này Đang học lớp 3 hôm nay 10 tuổi rồi Mình đồng bào trên này thì uh, hay lấy trồng sớm đó mọi người ạ 15, 16, 17 là lấy chồng Em trước là 15 Cháu nữa, cháu thì đang uh, à, Năm nay 10 tuổi Đang học Tiếng kinh là nói sói À nó trượt chân ngã. Ừ. Vượt đây. Ngã thì có à. trượt chân đập ở đây nó lấy vào cái à. cây gỗ đó. Ừ. Ô, đây, đây, đây, đây là con của anh à? Vâng. chó chó bị làm sao đấy? Nó bị tật tật. À tật tật. Kiểu thần kinh của mình nữa. ấy. À đấy à? Ừ. Nhưng mà ba nó mới là cái lưới của nó kiểu như cấn không nói được chuyện này. À đấy à? Ừ. Ô, không nói được à? Vâng, nó không đi lại được Ồ oh. Cái cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Nó 16 tuổi rồi 16 tuổi vẫn như này à? Ừ Con trai hay con gái anh? Gái Gái à? Ừ. Thế là cháu cháu ờ, bị từ lúc 7 ừ, tháng tuổi vâng. như này rồi Rồi là không nói được ừ. Liệt cũng không đi được Trong vâng. chỉ u ao ớ này thôi Đấy Ừ chứ nó mới là cháu <laughs> chân nó bị chân nó không phải chân như của thằng mà đi lại được chân không nó... đi lại được chứ ngồi suốt ngày như này thôi nó cũng mầm bọt được rồi nó không đi lại được nhanh ấy à kiểu như cái chân nó cứng chân tay run ở ờ, run tay cứng cứng run. ăn cơm thì cũng ăn được nhưng mà à. nó không nói đường nó lại không đi lại đường nhanh ấy ừ. là đi được trừ rồi đã đã đi viện ờ, khám nha như nào cho anh khám nhiều lần rồi à. nó bảo không chứa được à cháu là ấy là là con gái rất là thương luôn cháu nhiều nó bình thường mình ờ, dưới xuôi mọi người hay gọi là cái cái gọi là mình hay gọi là, là là cái thần kinh nó không ổn định hoặc là bẩm sinh hoặc là như thế nào lúc sinh ra ấy đấy là là con người không nói là bị tật nguyền tay cứng này Ờ, chỉ biết ư á à, này không thôi rất là đáng thương mọi người nay lên kéo nước thì mình ra à, mới giật mình là như vậy là cháu cháu tên gì nhỉ anh nhỉ tên á vâng. mùa thì cỡ mùa thì cỡ ừ. ờ mùa thì cỡ ờ ờ ờ mùa du nhá mùa du nhá mùa du nhá ờ mùa du á ờ. thì đâu á ờ, thì đâu à Ừ. ừ. à, năm à. nay 16 tuổi là con ừ, gái ừ. ừ nếu không nó không bị thế cho nó đi lấy chồng rồi Nếu lấy chồng rồi như này thì không ai lấy rồi vâng ừ. Thế là gia đình anh thì sinh được mấy cháu có được um, ba cháu rồi ba cháu à thế ừ, cháu này cháu thứ mấy cháu thứ hai chú thứ hai à ừ. ồ thế cháu thứ ba là thứ ba là nó 10 tuổi rồi đấy 10 tuổi con gái con trai gái thôi con con gái à ừ. còn đứa cả thì uh... đứa cả là trai trai lấy vợ chưa anh ừ. lập gia đình chưa Ờ, đứa cả đã, đã đã đã lấy vợ chưa? Chưa. À chưa. À? Bọn năm nay lấy mà nó chưa tìm được người yêu của nó. À chưa tìm được người yêu à? Ừ. <laughs> ở ờ, trên bản này có nhiều gái xinh mà nhà, nhà. họ à cùng họ, họ à cùng họ lấy được Ồ. mình thương cháu này năm nay 16 tuổi cứ đi chân đất như này Cháu có hay ốm đau không nó cũng ốm ốm đấy Lúc à. nào nó bị ốm nên à. ra ngoài kia chú biết rồi chú biết rồi à, ờ, 16 tuổi không lớn được luôn này chỉ bé bé như này thôi để, nếu mình thường mình nói là xem không ai biết là cháu là năm nay 16 tuổi đâu tôi nghĩ là hai ba tuổi rồi đấy à. thật luôn ừ, thương cháu nhỉ hôm nào chú lên mua kẹo cho nhá nó tha cho nhá ừ. hôm nay quên rồi ờ. ừ. Ờ, mua nó tha cho ờ, ờ, ừ, ừ, ừ. ừ. ừ. ừ. chú biết rồi không phải cảm ơn chú đâu nhá dạ, dạ, dạ. mai mai chú mua kẹo lên cho ờ mua kẹo lên cho cháu nhá ờ mai mai mai chú mua kẹo lên nhá. ờ không phải chắp tay cảm ơn chú đâu nhá ờ chú mua kẹo lên cho con nhá cố gắng nhá nên nhìn nhìn nhà nhà ấy á ừ, chỗ nhà anh đây à? không là nhà bên kia à cái nhà chỗ nhà mình đứng đây à ờ. à đúng rồi à cái nguồn nhánh là nó nó nằm ở chỗ chỗ này đúng không? Nó nằm ở trên này này. Thì Xong bây giờ nối nối đoạn này đi thôi. À. À. à. Ừ. Cái là rất là nhiều dây rất là nhiều nhánh luôn mọi người ở đây à cái nước này có phải nước mạch nguồn không ở đây, đây đang chảy ra đây này ở đây này ừ. Ờ, à đây à Thế là vừa là vừa rút ra à? À. Sao để nó chảy nó phí này? À. À. Rồi rồi rồi rồi. Mình sẽ đấu vào cái nguồn này mọi người Thì anh em thống nhất đấu vào nguồn này không là mình xuống dưới đoạn ngã ba kia là mình sẽ làm cái nhánh ra ấy. Nó chảy để hai nhánh. Thì vì những cái nguồn này, này nó ống này nó bị ờ, thủng hết rồi nên là nó chảy hết nước ra ngoài ấy. Nó không mạnh. Mình sẽ lắp một cái ống mới này còn mới này ờ, khoảng mấy tháng mình thay một lần đấy mấy tháng mình thay một lần để nó cái nước nước nó chảy về nó mạnh hơn nó chảy đi hơn thì tí nữa người ừ, kéo kéo dây xong đó thiếu bao nhiêu thì mình sẽ lắp luôn đó đến mấy nhà đấy mình chạy hai nhánh ba nhánh nguồn nó nằm ở trên này người nằm trên gia đình nhà anh này có cháu nhỏ là bị ờ, bẩm sinh từ bé không nói được bị liệt không đi lại được năm nay 16 tuổi rất là thương tâm luôn mình ạ làm thế nào mà được chữa được thiếu thì cứ nối vào à, anh ạ ừ thiếu nối vào. Ừ. ừ. cái này là mình phải chôn vào đất đúng không ấy xong phải chôn chôn vào đất đúng không? Có trông bò nhiều lắm. Ừ, đúng rồi. Tiêu này chắc mấy. Đúng rồi. Nếu mà ờ, mọi người mà chỗ này không chắc thì ờ, em sẽ mua keo con voi cho. Đây chắc mà. Keo con voi là dịt vào đây luôn. Vì nó chảy từng giòn này nhá. Nó chảy từng giòn này thì nước nó sẽ mất rất là nhiều. Mình nó không khỏe. Nó cứ một chỗ một chỗ mà nó giọt này nó rất là nhiều luôn. Người ta bảo là giòn nước thì tràn ly mà. Ừ. Đấy nên mà mình phải dùng cái dây nó kín như này kín thì nó sẽ không bị chảy ra ngoài nó sẽ khỏe hơn để có thể là được nhiều nhánh ấy như tuần nhà ấy còn lắp cho này anh em mình xuống dưới đấy nhỉ mình xuống đấy xem à đây à ừ đúng rồi đào chỗ này cũng được cho thẳng vào ừ. chỉ là không dùng được lâu đâu ừ. chỉ một tháng không hai ba tháng mình thay cũng được mà hai ba tháng thì ờ, thay cũng được em ờ, lên có thể là hỗ trợ mọi người thay vài tháng để thay cái dây này nó chỉ à, mấy trăm thôi không sao cả đi đi xuống dưới đi nhanh đi xuống dưới đấy mọi người để xem nước đó xong là mọi người à, trên này là chôn chôn đất để cho các anh đi chôn đất nói mà nó thiếu thì uh, mai thì uh, em lại mua thêm một hai cuộn nữa nó thiếu ấy trơn lắm Đó, nguồn nước ở trên này Bây giờ mình sẽ xuống dưới đấy cùng mọi người Để đi à, nối cái đoạn kia vào Nên nói bà con mà trên này là trâu nó hay dẫm nó hỏng Hỏng cái ống ấy Nên mình phải trôn dưới đất Cái ống nó sẽ dùng được lâu hơn Được, mình kéo uh, dây này dây mới mình đến đây Rồi 200 mét à. Rồi, kéo từ đây xuống À. Dây đến đấy mình lại Hôm Bắc thì làm một cái cột trống để đi qua cái cái ấy sang sang bên kia bên này mỉ mình dùng chung nó cũng được đứng từ bên này thì uh, mọi người có thể nhìn thấy là bà con bên kia kìa gia đình em mỉ mọi người đang uh, bắt đầu là cởi dây cuộn thứ hai để nối bắt đầu từ đó về đến ờ, nhà em mỉ hoặc là qua cái nhánh dưới này của nhà anh tu ờ, không thì mình sẽ kéo thẳng trực tiếp về nhà em mỉ cái nền nhà thì là của nhà anh tu này ở dưới này đấy. hôm nay là đang phải nhờ anh tu anh chở hai cuộn dây lên đấy, đấy tổng là 400 mét thì mọi người đang nó bắt đầu kéo kéo xem là nước có về đến nhà em vào em mỉ hay không ấy trong năm tới thì mình cũng muốn là là làm cho gia đình một cái căn nhà xây nhỏ nhỏ có thể là lợp bằng pro Đấy, kèo đòn nóc hay bằng gỗ Đấy, cái tiền uh, vật liệu mình sẽ mua đủ và tiền công thợ nữa để trả cho mọi người thì uh, đang rất là mong uh, mọi người hãy chia sẻ tại vì hiện tại mà để mà nói thực sự với ờ, tất cả mọi người luôn là Giang chia sẻ thật và thường thường thì người ta nói là 10.000 người xem thì uh, may ra chỉ có một hai người là phát tâm thôi mà trăm nghìn người xem thì được ba bốn người phát tâm Đấy, rất là khó cái này nó còn theo duyên của cái gia đình đó nhận được nữa cơ và nếu như mà cái lượng người xem như kênh của Giang rất là thấp thời gian này thì uh, mọi người mới uh, Ờ, tương tác lại kênh của Giang rồi chia sẻ cho Giang cái ờ, video ấy, thì uh, lượt tương tác nó mới tăng lên một chút đấy nếu như mà mọi người mà chia sẻ cho Giang rất là nhiều này rồi là xem nhiều tương tác uh, video của Giang ấy thì chắc chắn là sẽ đến tay được rất là nhiều uh, tấm lòng hảo tâm tấm lòng vàng để giúp cho bà con nghèo bớt đi phần nào khó khăn đấy. còn nếu mọi người không xem thì chắc chắn là cũng không ai biết đến và chính là một người là à, khán giả đã từng đăng ký kênh và đi với Giang suốt cả một chặng đường dài nhưng năm nay thì mọi người biết rồi đấy chính là một người là một cái phần rất là quan trọng khán giả nếu không có khán giả xem khán giả chia sẻ thì không ai biết đến hoàn cảnh đó và chính là mùa cũng đã phát tâm rồi Đấy, bằng cái tâm của mình đã xem và chia sẻ chứ không phải là mình lại phải bỏ tiền ra như thế này để có thể à, giúp mọi người được mới gọi là phát tâm đâu đấy, mọi người nhé dần thì dây anh đang ờ, dẫn thẳng trực tiếp về nhà em mỉ đây nếu mà dẫn được thì tí nữa mình sẽ ghi hình lại cho mọi người cùng xem lúc nó về tận nhà do con gái ờ, kéo dây cho bố à <laughs> con gái nuôi nhà nuôi sinh gái lắm tùm tàm tìm thôi má lúm đồng tiền nữa con gái là sau này không được lấy chồng sớm nữa nhá Nhớ nhá Con gái nuôi là không được lấy chồng sớm đâu Em 10 tuổi 5 à, năm nữa mà lấy chồng là cũng không cho lấy đâu đấy Cứ phải là 18 tuổi Đủ tuổi kết hôn <laughs> Đến nơi chưa anh? Ờ đến đấy rồi ok rồi Chắc là vẫn thừa đấy Để mình đã kéo đến nơi rồi may là có anh em hàng xóm đến giúp em mỉ kéo cái dây này. kéo từ phía cái chỗ cột cờ đây là hơn 400 mét đấy để xem là nước nó về đến nơi không kia trên đây là một người đang đấu trên này các cháu trên này chơi rất là đông vui sau khi mà mình lắp xong nước cho thì em ờ, vào em mỉ này các anh chị này cái nguồn nước này thì là mình mình chung của, của ba nhà trên kia mọi người nó không khỏe nếu muốn muốn đẩy nước về đây thì mình phải là là mở bên kia còn nước nó về đây được để cho nhà dùng bây giờ mình thử cho mọi người biết này đó là à, nước nó đang về là có nước rồi nếu mọi người xả là có nước rồi nào nào chuẩn bị nước về chưa nhỉ để cho mọi người xem nhá đây chưa một hai ba à về rồi đây đây đây à, về rồi về rồi có nước rồi sau này có ấy thì uh, một cái xô to ấy nhỉ nhà con trên cái thùng ấy thùng to ấy thùng to đặt đây chứa đây thì nước mở về nó sẽ đầy Đấy, dùng Đó đúng người thân nhà mình rồi nhỉ đấy nay thì à, con à, của em à, Mỹ mới về Đây cháu út này cháu này là có với em vàng chồng hiện tại này cháu này là chồng trước là anh anh khua à, em khua này. Còn cháu này nữa có tầm ba cháu nhỉ hôm nay ba cháu nữa à, con đấy nữa nhỉ còn cháu kia nữa bốn cháu cháu về hết rồi nhà nước đã về rồi mọi người nhé đây để con mình cũng biết ô tát được không ừ. con này lấy cái chia ấy to hứng đây bảo mọi người ấy hứng nước đây. cái gà mái mình à vâng để để con năm con gà ô còn lợn như gà đít đít bẩn này kìa ừ. đây là có đầy đủ mặt cả, cả một con của con ờ, mỉ đi học về đấy hôm nay là dẫn nước đây là quá tuyệt vời rồi đấy thì uh... đúng rồi mang về đây hứng cho, cho mẹ luôn sau này muốn lấy thì mình sẽ mở cái vị trí đầu nguồn kia đấy. hôm trước mà giang có hỏi em mỉ là, là đi làm ấy ruộng thì em mới bảo đi làm thuê nhưng không thực tế là em không biết tiếng kinh là, <laughs> là đi giúp bà con uh, Ờ, nhờ ấy, ờ, đi giúp thôi chứ không phải đi làm thuê hay gì cả nên là rất là khó đến kinh để mà có thể em mới nói chuyện được mình hỏi để em chỉ biết kiểu cái ý nghĩa của tiếng kinh như thế nào còn chưa biết đấy nay là mình ấy à, cho em là hai cuộn dây tổng hết là 800 ngàn mỗi cuộn là 400 một cuộn là dài 200 mét này đấy cho mọi người biết là nguồn nước đã về đến nhà em thời gian tới thì uh, sẽ có thể giúp em làm căn nhà Hiện nay thì cũng phải xem thời tiết đợi em vàng về à, hai con đường hiện tại đang mưa rất là trơn mình không thể lên được các con nhỉ đu đi <laughs> khói à, người đang bắt đầu là chuẩn bị buổi tối trên này Đấy, hiện tại là bây giờ là 5 giờ chiều rồi thì uh, có lẽ là ra cũng phải